video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến với mã cơ đạo chính con mình sẽ siêu gọi nha các bạn và thì trước khi bắt đầu video mình mời các bạn để lại cho mình một like một like thì cánh được mùi mình nhá và đừng quên là các chúng thông báo để nhận thông báo mới nhất khi mình nhắn video mới nhé thì trong video lần trước thì mình đã có xây dựng một cái máy phải ở phía bên ta phía bên này và đáng trị một ít với nhà ở phía sau làm để gọi và chinh phục được hai bé mèo ở phía bên kia của dân Lan à, thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quyết định à, đi xuống dưới rẽn hồi sinh con rồng và giữ được con rồng nhỉ. thì bây giờ thì mình sẽ đi vào địa cửa địa ngục này để đi khám một ít nước mắt gạt để làm pha len để tiêu hơi rong lại nhỉ Đây thì mình sẽ giờ dạ, mình sẽ đi tìm là con gà thôi ui ui no, no, no, no. rồi thế thì tiêu à có đã kia thôi. còn lại sẽ có lại nữa thì quay lại lại sáu Đầu chim mình thấy là đây đây đây, đưa này cùng được này Nội sợ lava rồi Cái chim mình cảm thấy cùng được Ui, ui, đừng, đừng, đừng À đây, có con đi <laughs> Mình sẽ di chuyển lời vi kiện của mình gọi xong nhạc này rồi được lấy nước mắt được lấy nước mắt luôn này ly một chút thôi nào giờ thì tìm xem từ như thế này thì tìm thấy một con nữa là được ở chỗ này thì hãy xuất hiện gã tạm rồi mọi nợ xong không phải con gã người mình hay xem gọn gặn rồi mình hay không đấy có gì đấy có ứng dụng như có gặn đang mở chạy đấy thì phải ui cười thì ngục hmm. À, nào em tìm một gặn cho nào à, như trên kia còn gặp phải không hai Hmm. Hiện nay đã bây giờ chúng ta đặt là người ta ui ui chạy người ta chạy rồi tiền này mà xem còn đặt nào tiền này không ta được được được được này ok chẳng bỏ ra lấy á ok 아, 부스린 잘해. 음. nó là anh khả là có stream chỗ ngay luôn Còn anh quay vai vai sẽ cũng lạc ở Mô lava lại cũng được Đấy mẹ con lý lại Bây giờ mẹ con thấy ma à, lại có người lớn này uhm. Uhm. cái cái à, sòn đừng có cả chứ ui ui nguy hiểm thế Giờ này chỉ con gạt ở cái chỗ hố la la thôi ừ. ừ. đi đường này thì phải đúng đấy ở đúng đấy Nên là như thì thắng đạo Ủa đi đường này thì phải rồi mua điện hôm nay đi à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi ở đây thì tổng thống này mình phải sử dụng áp sát và dùng kìm để dùng cái này thì họ lại đi xuống lại lọc cá đấy lọc cá đấy lọc cá đấy đừng có lọc cá đấy thì mình mặc cảnh bao hay cũng được ừ. đấy rồi đấy rồi no, no, no, no, no, no. sắp chạy ra sắp chạy ra rồi sẽ được rồi ui ui ui ui no no no cũng ngay sập ra lava luôn quay rồi rồi rồi được bộ ví rồi về về về về về đây được bộ ví được rồi đây chỉ bị bay thôi Bay về luôn Ok Bị nhiều đâu mà thì cả đấy Rồi Bây giờ thì đi dụ là đi về nhà Chạy tám pha lên thôi Mình sẽ vào nhà khó có cọp cứng chúng ta có chuyện nói nóng trong nghe chuyện có nhẹ không đi? là phải đúng đậy ừ. ông ta có rồi no no có đi có đi nào được một cục à có thêm anh xả đời nó đúng sống nhỉ một ít nữa cho chắc nhỉ mình nhanh thế nào đấy thì tắm bài án nọ cho mình rồi cái team hát chiến thạch bằng phía bên này đấy đấy có hát chiến thạch thôi ta hình như cũng có hát chiến thạch chứ phải ăn tự ngọc ender này đi đủ muốn đủ đi để vào mắt của Ender rồi bây giờ thì à, mình sẽ chạy có một ít có một tư nhân đã có giờ mình sẽ chạy một cái cúng nữa để anh chẳng này chuyện cái cúng này của mình cũng sắp hư rồi rồi trong khi lời nhìn cái này thì mình sẽ đi sáng cái cái chỗ em chạm về em chạm mọi gì, đấy cái chỗ em chạm như này đi yeah. rồi lên lại em chặt thôi hoặc sao kia em ta tôi chặt như như vậy các bạn không phải đưa đi thôi không phải đưa đi ra thì vào nhà xem có con có một ít lưu lên được không chứ không phải là phải chứ không có là phải đi máy ấy làm ơn làm ơn có đi có đi à, còn nhiều còn nhiều lắm nấu lắm mà mình lại mình ngủ một giấc này trong ngôi nhà của mình nghe từ lâu ra thì ngủ ngay đương ra nhà đấy theo đi ra nhà này lại anh trắng rồi đấy đi đấy cậu hàng kỳ can tuổi nhỉ Ý, sức mạnh bọn có chắc sức mạnh là ra uhm, nên bỏ ta bỏ đi hai khác sức mạnh bọn tiếp sức mạnh bọn thôi thôi thôi bỏ thế đi no, no, no, no. nào còn nhiều trăm tỷ nào trăm hàng lử nè có talent có trăm hàng cũng được thôi nghe rẻ lắm nghe nào như vậy ha, à? rồi làm ra lại hôm nay đây giá trị đi vào nhà và một ít à, vậy người đó làm alien thì thôi Đúng rồi, xong rồi Đừng nói chữ nha Chịu Nè Đúng chịu Nhớ con chịu còn hai cái Một cái chứ Nó chịu còn một cái không mình thế này như thế này rồi có một ít đỏ nữa chúng ta mình đi luôn cạnh trường hợp bị đói rồi ừ, để nào em nắp ra đây của cùng rồi bây giờ thì đi tìm các chỗ con rồng và đánh rồng nói nhằm, nhằm lại đại đương đại long một hôm nay anh em gặp lại tập khi gaming đến chỗ để đại long nhỉ thousand years later đấy thì mình là số xuống đến chỗ con long thôi chứ bây ra chúng mình sẽ điều phối con long gái nhỉ hmm. ra cho chiều hôi đó ngọt thôi Thế mình sẽ chiều hôi chúng nó ra nhỉ Hôm nay thì sẽ không có thanh từ giáo viên Là Bùi hổ mình Là ngay Thì nó là Càng quái là, là bị hư Thì bây giờ chúng mình phải đây quái là Cái đánh rong này rồi thì Vậy cho nên nó sẽ không có À Thanh từ nhà thanh từ thì mình đã làm đấy rồi nha, Đấy ừ này chỉ nhân ai ăn này chỉ nhân người tỉnh nó bạn tỉnh nó khi tranh từ thì mình đã làm này rồi đấy ngôi xính rong bắt đảo nhỉ đấy ừ. bây giờ thì mình sẽ công những một trụ thôi mà không camera không thể được chỉnh được tăng đau thì có lục mạng lên à làm gì mới có cảnh ra rồi để cho để đến đây Đấy. rồi phải gia đình này vào nhưng ai pha lê con là nói Ui. Ui. Ui. Ui. Ui, nó, nó đào ra đó Cục này, bắn Rồi Rồi con này nữa nhỉ Đấy, đi dụ nếu các bạn hai câu cỏ rong mà dựng này thôi mà thấy mình thấy là bạn này uhm. rồi không mà kẹo của con nhé nhé không này không không mà hôi mà hôi hôi hôi hôi hôi hôi hôi hôi nó chừng hao chừng mắt chừng mắt nó chừng mắt nữa rồi bảo hệ ra mặt rồi thời gian trên đời mà đặt sự ra đặt mình Thôi Đặt sự mình đặt ra này là người dương ngã màu bây giờ ui ui no no no trong khủng khiếp này nhưng cũng mạnh luôn này này này này đúng không không đúng người ta thôi, người ta đấy bạn là không thôi à, đọc vào cái này nice đừng cũng cái ui rụng ghê ra đây lông này nó bị lông màu rồi qua đây các bạn trong được thôi này. ui ngọn đâu rồi đâu rồi này chị bảy này năm gọn là em gọn nữa ui ui hết tay rồi nè đấy đấy là à, sống ở trong, sống ở dòng vô hạn thì nó khá là bất tiền luôn à, à đấy ra à, đấy rồi vô là gì sống của ngon ơi mình đây đây thì cái đợt đánh rong này thì nó sẽ không có nhiều kinh nghiệm bằng cái đợt đánh rong đầu tí lại Uhm. Mai Giao thì mình sẽ lấy sẵn một ít con một ít con element này để lại ngọc và để vào cảnh thử tiếp theo ơi đúng rồi rồi uhm. mình sẽ đi ra cạnh thử mà lúc trước mình quay clip mà nó bị hư đã nhỉ thì hôm sau thì mình sẽ đi quạt ba clip vào còn con này ừ cái chỗ này cái nữa ui nào à, nhưng cạnh nào được mà ngon không đấy đây cái chung mại thôi thì ra chi thì chim này năm thì lại một kỳ khóa khóa lúc tự chứng minh không biết mà đúng vậy thôi đấy đấy đấy ok ra chi thì chim NCT và định chỗ NCT thôi hẹn gặp lại các bạn khi mới định chỗ NCT nhé hmm. 2000 years later. Hmm. Ừ. Ui, để cho nó Ui ui, đấy rồi, đấy rồi. Đấy, để như là đây cho thì cho là loạt loạt mã mã rồi cuối cùng thì cũng đã là NCT oh, wow NCT này nó khá là to luôn thuyền ta nice tiện ngoài NCT nó không có thuyền thôi, thôi không sao đấy ui bạn đạn như này nice đó đừng đi ra ai, uhm. và cái entity nào nhìn xem cái entity nào có khó đóng ra đóng khá to lại nice để anh thích ra nào nào cô tháng bỏ đi lại cả trường Ui gì ôi thôi ơi em sắp lại một ít từ suka về cho mình không cần được suka nữa nhà mình cũng có được suka rồi lại được cái nào hai cái ấy thôi à, rồi à, khá tại là đủ rồi lên mấy lên bay lên đúng rồi đúng rồi đúng rồi bay lên rồi sắc mẹn mà gặp ngư cốt em cứ nữa em xin có cái cấp sửa chữa luôn đi lên đi lên đi lên hồng cái NCT này nó to luôn ừ ừ, ừ, rõ chưa rõ chưa next ừ, đấy một cái đau một ít block đã một ít block này để đi lên nào bây giờ đi lên họ đánh đánh tập bay lên đi ui hoan hoan cái chỗ này chỗ này có rương hoan nào hoan á chỗ này có rương để cho ta xuống ta lùng rương mã ê đấy chứ nha đây là phải đánh đúng đánh đúng con bảy đấy nữa ra con bảy đấy nữa năm bốn hai màu thẻ thẻ này cái sự ngầm mình đã bạn phải lên á thấy đấy đúng rồi lên đấy thôi mẹ lần cái thứ nữa lần cái thứ wow kim cương bảo vệ bộ ừ, sắc nhưng mà còn lên lên biển nó tạo trận ảnh ba mình lên cái gì đấy lên cái chủ chủ mặt sang như vậy nhưng mà mình thì xem họ không có đường đâu mình lấy à cái đường à, ui hai cái nhà này nó sẽ có đường ngay nhà này thì chắc sẽ có đường đấy punya đi, dengan Bitte Lihat lihat Ngày nay mình nghĩ là có thứ nghe Đấy, tự nhiên có thứ nữa Ui, yeah. Bảo vệ sự chữ trong lòng Wow như bằng luôn, tôi cho tôi chùn chùn chùn là cái cạnh vào cho nó an toàn nữa nào ui ui xem nữa xem nữa xem nữa là chạy thôi thì vào này ra trốn đứng thôi má không nó cứ đi à quân bảo vệ sự chủ quân chìm wow này nó vịt hơn cả cái cấp của mình luôn thôi mình thôi lại cả cái cấp này về luôn đi lại là cái cấp xin thôi học xíu nhắn có xíu chưa nữa chứ mình nghĩ là chưa lại đâu con có mấy ngôi nhà nữa kia cái này video ngôi nhà này không đã lùng lắm ở nhà này không có thứ rồi không có thứ nữa ta ui quay xe quay xe quay xe quay xe ừ. nhà này là lượm nữa ta nhà này có gì mà lượm không thôi bây giờ thì mình sẽ tạm đây bye về đã nhé gặp lại các bạn thì mình ok các bạn thì à, video của mình này là rồi nếu các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like một đăng ký kênh ủng mình nhé và đừng quên là ba cái chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất khi mình làm video mọi nhé còn là các bạn muốn xây mình xây dựng cái gì trong cái clip tiếp theo thì nhớ à, comment ở phía dưới fan mình luôn nhé cảm các bạn rất nhiều bye bye